Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn bạn cách chúng ta làm kèo Europe của dự án AGD Lab nha. Và kèo này chúng ta sẽ dễ ăn chắc luôn nha.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 nhấn vào open cho mình ha rồi thì này sẽ là một giao diện chúng ta làm airdrop với bot telegram ha để bắt đầu các bạn nhấn vào Start ở góc dưới màn hình này Ok, tiếp theo các bạn nhấn vào Join Group để tiến hành tham gia group nha Thì ở đây sẽ lên các nhiệm vụ mà chúng ta sẽ cần làm này Đầu tiên nhất là các bạn sẽ tiến hành tham gia vào nhóm Telegram của dự án Tiếp theo chúng ta sẽ follow theo dõi tài khoản Twitter Winnery Chip bài đăng của dự án ha Tiếp theo chúng ta sẽ like, thích fanpage Facebook và chia sẻ bài đăng nha Rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ tham gia vào kênh Telegram đối tác quảng cáo này cũng như là follow theo dõi tài khoản Twitter quảng cáo Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta làm airdrop luôn nha. Thì nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào Telegram group này. Kế tiếp các bạn nhấn vào join group ở góc dưới màn hình cho mình nha. Sau đó quay trở lại này. Rồi, ok như vậy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ đánh follow theo dõi tài khoản Twitter này. Các bạn nhấn vào Twitter ha. Kế tiếp nhấn vào open để mở này. Rồi thì đây mình đã theo dõi rồi. Còn bạn chưa theo dõi thì bạn nhấn vào follow theo dõi nha. Ok, mình sẽ quay trở lại nha tiếp theo nữa chúng ta sẽ retweet bài đăng này là tweet lại bài đăng đấy chúng ta nhấn vào zip post này nhấn open để mở ha rồi kéo xuống này chúng ta sẽ like thích tả tim này rồi sau đó nhấn biểu tượng này này nhấn vào code tít ha sau đó các bạn có thể tag một ai đó vào nhá rồi đây mình sẽ tag chính mình luôn này thì bạn có thể follow theo dõi tài khoản twitter của mình và tag mình vào cũng được ha và tag và tag mình vào cũng được ha tài khoản twitter của mình là a còng hóa xe này ok kéo xuống nhấn vào tweet ha rồi kế tiếp mình sẽ quay trở lại này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ like thích fanpage Facebook nha. Các bạn nhấn vào Facebook này, nhấn vào open để mở này. Rồi kế tiếp nhấn vào like thích này. Đó. Ok quay trở lại và tiếp tục chúng ta sẽ share bài đăng này nha. Chúng ta nhấn vào zip post này, nhấn open để mở. Rồi sau đó các bạn quan sát ở góc bên phải này, các bạn nhấn vào chia sẻ này. Sau đó nhấn vào chia sẻ ngay công khai nha. Ok, mình sẽ quay trở lại này. Nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ hành tham gia vào kênh Telegram quảng cáo này. Các bạn nhấn vào Promoter Channel này. Kế tiếp nhấn vào Join Channel ha. Ok, quay trở lại này. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ hành follow theo dõi tài khoản Twitter quảng cáo và duy tweet bài đăng Aerobe nha. Các bạn nhấn vào Promoter Twitter cao này. Nhấn open để mở này. Sau đó nhấn follow theo dõi ha. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống này. Bài đăng được ghim chính là post Aerobe rồi nha. AGD Lab Aerobe này. Các bạn nhấn like thích thả tim này sau đó nhấn biểu tượng này này và nhấn vào retreat ha ok mình sẽ quay trở lại này như vậy là mình đã hoàn thành xong 5 nhiệm vụ đơn giản này tiếp theo các bạn nhấn vào registration để tiến hành đăng ký nhá ok ở đây các bạn sẽ tiến hành chọn hình phù hợp với chữ ở trên đây này chữ ở trên đây là box tương là hộp nhá thì đây đây chính là hình hộp này các bạn nhấn vào rồi bước kế tiếp chúng ta sẽ nhập email của chúng ta nhá dụ email của mình là hoàng giang com cái enter để gửi này rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BEP20 hay chính là BSC Binance Smart Chain của chúng ta nha. Ví dụ đây mình sẽ nhập địa chỉ ví BEP20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì chỉ thêm ấy, bài nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như thêm mạng BSC Binance Smart Chain BEP20 trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này thì comment đầu tiên được ghim ở phần mềm ha. Ok, mình sẽ nhấn vào đây để sao chép này. Sau đó quay trở lại nha. Sáng này, nhấn enter để gửi ha. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ nhập đường link profile hồ sơ trang cá nhân Twitter của chúng ta nha. Ok, vậy làm sao chúng ta có thể lấy đường link profile Twitter của chúng ta? Các bạn nhấn vào mục profile nha, hồ sơ nha. Thì bạn qua sang này, đây chính là đường link tài khoản Twitter của mình này. Các bạn bôi đen nha, sau đó sao chép này. Quay trở lại này, dán vào đây ha. Nhấn enter được gửi đây. Rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập đường link, nhập đường link bài đăng chúng ta chia sẻ trên Twitter ha. Các bạn sẽ vào mục tweet và reply này, sau đó tìm đến bài đăng mà chúng ta vừa lại share nha thì đây đây chính bài đăng đó các bạn nhấn vào khoảng trống này đó rồi sao chép đường link này quay trở lại và dán vào đây ha bước theo chúng ta sẽ nhập đường link trang cá nhân Facebook của chúng ta nha các bạn vào Facebook này nhấn phần tên nha thì đây chính là đường link trang cá nhân Facebook của bạn này bôi đen này sao chép này quay trở lại dám đây thì này tôi được gửi ha bước theo là bot hỏi chúng ta là đã tham gia vào kênh Telegram quảng cáo chưa thì mình đã tham gia rồi mình nhấn vào I have joined nha bước theo các bạn lại nhấn vào I have joined để xác nhận ha tiếp nữa các bạn sẽ tiến hành tham gia vào ba nhóm Telegram nha đó thì ba nhóm này mình cũng đã tham gia hết rồi cũng như là có một số nhóm là đầy thành viên rồi nên mình không tham gia được nữa nha ok sau khi tham gia xong rồi các bạn nhấn vào đăng để xác nhận này lúc này sẽ được một thông báo nào well ra, tức là chúc mừng bạn đã hoàn thành aerob nha và đây cũng có đường link giới thiệu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 miễn phí 100 trăm thì chia thêm nhé, mình cũng đang có channel kênh Telegram chuyên chia sẻ các kèo euro, Wild IDO của nhà IEO mới nhất và hoàn toàn miễn phí thì mình sẽ để đường link tham gia vào kênh Telegram ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bên ha. Và nếu như bạn thấy video này hay những các bạn thì tìm tiếp một like, một subscribe cho kênh tút Hoàng Giang Crypto nhá. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn gặp lại bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye, xin chào.